À, hello xin chào mọi người thì hôm nay thì mình sẽ hướng, hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng cái uh, app uh, à, VPS mà bởi vì là tại sao tại vì uh, có rất là nhiều các cái khách hàng mới hoặc cái nhà đầu tư mới của mình nhé thì là không có hiểu rõ về cái app này tức là sẽ có một cái rất là nhiều cái thắc mắc ở trong cái app này mà mọi người chưa hiểu rõ đúng không ạ và các ở trong cái app chứng khoán ở vvs ấy, thì có rất là nhiều các tính năng mà mình tin rằng nó sẽ hỗ trợ rất đắc lực cho mọi người à, trong quá trình đầu tư cũng như à, nó thuận tiện hơn trong cái hoạt động hoạt động của cuộc sống hàng ngày của mọi người á thì nó sẽ làm cho mọi người bớt cái thời gian mà mình thao tác hoặc là mình cần cái gì đó thì đầu tiên á, để có để để để vào tài khoản này thì các bạn phải đăng nhập đúng không ạ đăng nhập thì à, có các bạn lưu ý này để có một số các cái bên dưới này các mọi người này đăng nhập cái bằng một các loại một là vào tài khoản các bạn nhập mật khẩu hai là các bạn có thể đăng nhập bằng Face à, ID hoặc là các bạn có thể à, khi mà nếu quên mật khẩu thì mọi người khi mà quên mật khẩu nha các bạn thì ấn vào cái quên mật khẩu đấy thì nó sẽ hiện ra các cho mọi người cách à, để mình lấy lại mật khẩu đúng không ạ rồi đó là sơ qua là về cái phần mà về đăng nhập vào tài khoản cái tiếp tiếp theo sau khi đăng nhập thì mọi người có có một số ứng dụng phía sau này này đây ngoài ra hiện tại thì app VPS đã, đã cập nhật thêm rất là nhiều ứng dụng mới mà mọi người có thể vào mọi người có thể um, xem thêm và có thể là trong video này mình sẽ không thể nói hết được thì mình có thể chia làm một hoặc hai video ở ờ, những video tiếp theo thì à, và tiếp theo các chị vào phần thanh toán nha ở ờ, ờ, các app khác thì các bạn chỉ các bạn chỉ đơn thuần vào đặt lệnh mua bán chứng khoán tuy nhiên thì VPS để thuận tiện hơn ờ, cho các nhà đầu tư ví dụ như các anh chị ờ, có thể thanh toán các hóa đơn về tiền điện tiền nước tiền ờ, internet đây ở đây thì có thanh toán về tiền điện này, tiền nước này tiền internet tiền truyền hình thì các anh chị khi mà các bạn có tiền trong tài khoản các bạn có thể dùng được tiền trực tiếp ở trong tài khoản chứng khoán để thanh toán luôn đúng không ạ thì anh chị vào phần điện này rồi nó thể hiện ra các, các cái mục uh, ở phần điện đó, thì chỉ có một duy ở Việt Nam hiện tại chỉ có một duy nhất một nhà chủ cung cấp điện là EVN là điện lực Việt Nam á, thì các bạn các mọi người để nhập cái mã số khách hàng tiền điện đó thì nó, mọi người thấy thanh toán luôn đây nó thể ra cái cái, cái, cái, cái hóa đơn như thế này mọi người có thể thanh toán luôn uh, trên hóa đơn đó đây thì ra cái địa chỉ nhà là tên cái người uh, thanh toán đó. rồi thì à, sau khi nhập xong thì có thể yêu cầu mình nhập mã pin và mã OTP mà điện thoại nó gửi về mọi người xác nhận thì trong vòng à, bao nhiêu giây đó thì khi mọi người ấn vào thì nó xác xác nhận là thanh toán hóa đơn tiền điện rồi thì à, sau khi thanh toán thì mọi người có thể truy, truy xuất hoặc là tìm lại cái lịch sử thanh toán thì mình đã thanh toán trước đây những gì những gì ở đây đây là một cái ví dụ thôi mọi người nha rồi tiếp theo là phần uh, giao dịch tiền giao dịch tiền của in uh, của um, in uh, của VPS á, thì cũng đi đi trước rất là nhiều các công ty chứng khoán khác thì ở các công ty chứng khoán á, thì hầu hết mình thấy là à, khi mà các bạn mở một tài khoản á, thì các bạn phải đăng ký với công ty chứng khoán đó là một tài khoản ngân hàng cố định hoặc là hiện tại nếu mà các bạn các bạn mà muốn mở thêm một ngân hàng mới tức là trước bản thân mình ấy, trước đây mình cũng từng mở tài khoản tài khoản một công ty chứng khoán Tân Việt đó thì là mình đăng ký ban đầu là mình đăng ký là ngân hàng nông nghiệp nhưng mà sau này ấy, thì mình thấy cái ngân hàng ngân hàng nông nghiệp ấy, thì nó cái công nghệ nó kém quá thì là mình chuyển sang dùng bên à, Techcombank Techcombank ấy đó thì à, nhưng mà trước đây là mình lại chưa đăng ký ngân Techcombank thì thì bây giờ nếu mình muốn chuyển tiền qua Techcombank ấy, thì là mình phải liên hệ với bạn à, môi giới của mình tức là mình nhờ bạn ấy đăng ký cho mình thêm một cái tài khoản của ngân hàng Techcombank thì sau chắc là đâu đó mất khoảng một tuần đó, thì bắt đầu mình cũng mới có thể chuyển tiền từ ờ, tài khoản của bên ờ, từ tài khoản chứng khoán sang ờ, ngân hàng Techcombank đó thì nó mất khá là mất thời gian tuy nhiên ở bên VPS thì nó nó nó khác rất là nhiều mọi người nha khác rất là nhiều vào trong phần giao dịch tiền á các bạn vào phần, phần giao dịch này đó, giờ các bạn vào giao dịch tiền này các bạn vào phần chuyển tiền đó thì mọi người vào ờ, ở đây thì uh, ờ, VPS đã có sẵn các cái đối tác ví dụ như uh, ờ, VPS thì hiện tại thuộc ở bên tổng VP Bank đó ngoài ra thì VPS còn liên kết liên kết đối tác chiến lược của Techcombank rồi Vietinbank Tiền Phong Bank và Sacombank đó thì uh, mọi người uh, vào trong này mọi người có thể chuyển tiền ra rất là linh hoạt có thể ví dụ mọi người có thể chuyển tiền ra tài khoản ngân hàng của mình mà không cần đăng ký trước đúng không ạ ví dụ như bây giờ mình có thể chuyển sang ngân hàng của mình này của à, Techcombank của mình này hoặc là chuyển sang Techcombank của vợ mình hoặc chuyển qua Techcombank của đối tác nào đó mà mình cần thanh toán đúng không ạ thì mà những việc như vậy thì nó đảm bảo nên mọi người linh động hơn rất là nhiều trong cái việc chuyển tiền mà các bạn không phải ví dụ như bây giờ trước đây thì mình phải à, chuyển tiền tài khoản chứng khoán ra tài khoản ngân hàng rồi mình phải vào app ngân hàng đăng nhập rồi bắt đầu là chuyên tiền từ ngân hàng à, từ tài khoản ngân hàng sang ngân tài khoản ngân hàng của đối tác đúng không ạ nó rất là mất thời gian mà đôi lúc như mình quên mật khẩu một phát là mình phải đi đến ngân hàng xử lý này nó rất là lâu đúng không ạ thì trong trong trong danh sách mà mình à, trong danh sách ở đây người ta có, danh sách đã lưu thì mọi người ấn vào đó thì nó sẽ nhập cái à, nhập cái cái, cái có một nhập thẳng cái danh sách mà mình lưu rồi á mình chỉ ấn vào cái nó sẽ lưu ý sách đó mọi người chỉ cần bấm số tiền là xong thì đối với các cái đối tác mà đối tác mà đây đối tác uh, chiến lược của VPS thì mọi cái mọi khoản phí đều được miễn phí hết hoàn toàn free luôn đây đây là cái thao tác chuyển tiền này mọi người bấm số dư này chọn ngân hàng này rồi số tài khoản nhận này người nhận tên là gì đó thì số tài khoản này bấm bạn các bạn ấn vào thì nó sẽ ra nó là ra tên người nhận và mọi người chỉ cần bấm bấm số tiền chuyển thôi nhưng mà mọi người phải phải phải đọc phải xem xét lại kỹ số tài khoản người nhận nha xem xét kỹ trước rồi bên Vietcombank cũng vậy nha đây đây là các ví dụ mọi người có thể xem xem xem đi xem lại nha rồi đây sau đó các bạn sau trước khi ờ, mọi người chuyển khoản là mọi người xác nhận lại cái thông tin người nhận có đúng hay không rồi bấm nhân tiếp tục tiếp tục thì sau nó mới ra này đây là tài khoản người ta chuyển 3 tỷ đồng này đó. thì bên PVS hiện tại thì ờ, ở dưới ờ, giới hạn ờ, chuyển trong một ngày đâu đó chuyển ra chuyển vào đâu đó 50 tỷ ấy. thì nếu mà các bạn chuyển khác ngân hàng có thể bạn có thể là một đơn vị trung gian này cũng, cũng hợp lý đúng không ạ chuyển cái gì có thể chuyển ừ, tiền mua bán nhà cũng được đúng không mình có thể mình có thể linh động trong việc chuyển tiền Như uh, um, trước đây mình làm bất động sản thì có một số các ngân hàng ấy, thì người ta hạn mức cái mức chuyển một ngày tuy nhiên công ty chứng khoán này không nha mọi người chuyển thẳng luôn mà không mất phí sướng đây sau khi xác nhận ấy, thì mọi người uh, uh, mọi người uh, xác thực bằng mạng pin một mạng OTP thì đối với ngân hàng uh, SBT thì xác nhận à, mã pin và mã OTP này rồi tại màn hình giao dịch mọi người ờ, bấm thực hiện giao dịch mới này chuyên qua chuyên tiếp tục chuyển tiền này bấm lịch chữ chuyển tiền thì để xem cái trạng thái ờ, giao dịch chỉ đã chuyển hay chưa này bấm icon tức là nút, nút home á thì để quay về trang chủ đó ngoài ra thì ờ, hiện tại trong cái phần chuyển tiền này á thì hiện tại ứng, ừ, à, ứng dụng VPS đã thêm ờ, thêm cái ờ, cái thêm một ứng dụng nữa trước đây là có một hai ba bốn bây giờ tới có sáu cái là mọi người có thể ờ, xem thêm phần cài đặt cài đặt giao dịch tiền này có thêm cái cài, cài đặt giao dịch tiền và cái nạp tiền nạp tiền thì nạp tiền này trực tiếp từ cái tài khoản của từ tài khoản trong công ty trong ừ, tài khoản con ví dụ tài khoản một hàng tài khoản 6 hoặc là tài khoản uh, à, uh, à, VPBank sang đều được rất là đều được ngoài ra thì uh, cái mục cái mục chuyển tiền này á, còn có cái chuyển tiền cùng chủ tài khoản chứng khoán đây khi mọi người ấn vào tiền ấn vào chuyển tiền cùng tự chủ tài khoản chứng khoán á, thì nó thể hiện ra ví dụ như ở đây là tài khoản ờ, tài khoản hiện tại khách hàng này đang sử dụng là tài khoản một chuyên biệt một tài khoản uh, bình thường thì uh, khi các bạn chuyển sang tài khoản chuyên bột chuyên chuyên biệt ấy, hoặc là tài khoản uh, mặc zin sử dụng mặc zin thì các bạn vào đây các vào chỗ này này vào đây các bạn chọn bấm là các bạn sổ ra thì nó ra nó sẽ sổ ra cái phần tiêu khoản á các bạn chọn uh, phần tiêu khoản là một ba sáu và tám Đấy, nếu các bạn ở tài khoản 1 thì nó thể hiện là 368 hoặc là nếu các bạn ở tài khoản 3 thì các bạn, nó thể hiện ra là 168 à, chẳng hạn. Đó, các bạn chọn và chọn số tiền chuyển. Đó. Thì và nhấn tiếp tục thì nó ra thôi. Còn đối với chuyên tiền khác chủ tài khoản đó, thì mọi người à, nhớ ấn số ấn thông tin người nhận này. Đây. Nhập số tài khoản vào thì ấn tiếp tục là nó ra thôi. Đó, nhân số tiền chuyển số tiền chuyển là bao nhiêu nhân xác nhận rồi tại phần màn hình xác nhận thông tin chuyển khoản á, khách hàng kiểm tra lại và các anh chị kiểm tra lại à, số toàn bộ thông tin đặc biệt là lưu ý số tiền và số tài khoản có kiểm tra lại kiểm tra lại có chính xác hay không đúng không ạ à, và người tới người nhận nữa thì bản thân mình à, trước cũng vì hấp tấp một pha cái mà chuyên nhầm tới người thôi tức là hôm đó là mình đi đầu năm đầu năm đầu xuân năm mới thì mình đi chùa à, mình đi chùa về thì mình có nhờ một à, ông anh của mình là chuyển dùm à, tạ tiền mặt cho người ta và đó sau đó mình chuyển khoản chuyển lại khoản lại cho ông thì là à, anh đọc anh đọc cái số tài khoản Vietcombank nhé Vietcombank thì à, mình ghi sai một số <coughs> mình nhớ không <coughs> à, tên tài khoản của anh là Nguyễn Văn A chẳng hạn mà vợ anh là à, Nguyễn Thị à, Nguyễn Thị Hương đó nhưng mà cái khi mình ấn ấn ấn ấn mình ấn tài khoản Vietcombank nhé thì nó ra sai một số thôi nhầm một số mình nhầm nghe nhầm một số thì nó ra tài khoản là Phạm Thị Hương đó không chứ không phải là tài khoản Nguyễn Văn A nha sau đó mình chuyển mình bấm mình nhìn à mình nghĩ là Hương à, đúng tên Hương là chắc là chắc là anh kia anh đặt à, anh đọc là số tài khoản của vợ anh đây thế là mình nhấn mình chuyển luôn <clears throat> cũng may là số tiền nó chỉ khoảng là 700 ngàn thôi chứ không có nhiều chứ gặp cái 7 tỷ là đứt rồi mà mình chuyển từ à, Techcombank sang Vietcombank nha cho nên xử lý nó khó còn nếu các bạn chuyển từ Techcombank sang Techcombank nhá, thì mình gọi các bạn gọi điện đến tổng đài chuyên thì uh, ngăn chặn giao dịch thì nó dễ đúng không ạ thì uh, sau này mình mới hỏi sau mình chuyển xong mình hỏi anh này nhận được chưa nhưng mà chưa thì mình hỏi kỳ lại thì là anh đặt số tài khoản của anh chứ không phải là đặt số tài khoản của vợ anh đó, thế là mình chỉ nhầm làm Phạm Thị Hương với Nguyễn Thị Hương thôi mình nhầm bị nhầm một cái họ thôi đấy là thế là mình chuyển nhầm đó cho nên rút kinh nghiệm là các bạn phải ờ, khi mà các bạn chuyển tiền hoặc là chuyển tiền hay cái gì đó thì các bạn phải lừa lúc nào phải xác nhận lại nha bên nhật có cái cầu gọi là cầu kakunin shimat kakunin shimat là các bạn lúc nào phải xác nhận lại lúc nào phải xác nhận lại đúng không ạ hỏi là hỏi lại coi thông tin tên người dùng là đúng chưa số tiền ờ, kiểm tra lại số tiền là đúng chưa đúng không ạ rồi số tài khoản là đúng chưa sau khi xác nhận mọi người xác định xác nhận đi xác nhận lại ít nhất là hai lần rồi mọi người mới chuyển sau đó mọi người nhập mã OTP vào thì là xong thì ấn ờ, giao dịch thôi thì sau khi ra cái cái ra cái cái khung này ờ, có có cái tích chữ V này, giao dịch đã được ghi nhận thành công này đó mọi người chú ý nhá thì ờ, ngoài ra thì còn ở, ở cái ở màn hình nhá, có cái ứng dụng là ứng tiền đó, tức là sao ứng tiền ở đây trong chỉ là trong trường hợp các bạn sử dụng cái uh, tiểu khoản đuôi một đó thì à, khi mà à, khi các bạn mà muốn bán cổ phiếu rồi muốn muốn mua cổ phiếu mới hoặc là cơ hội mua một cổ phiếu mới cho chị ngay á thì các bạn vào đây ứng tiền thì phí ứng tiền thì nó cũng không bao nhiêu hết là khoảng 20.000 một lần ứng nó khá là ít tùy vào đây nó tùy vào cái phí ứng nha ví dụ các bạn đấy ứng là các bạn vào này ứng là 500 triệu thì phí ứng là 100 ngàn đấy 500 triệu thì phí ứng 100 ngàn thì số tiền à, còn lại là 4 triệu 999 ngàn à, 4 triệu 900 499 triệu 900 ngàn đấy thì à, và các bạn ứng ra tài khoản mùa à, đuôi một á, thì tức là bạn tại vì à, theo luật của công ty chứng khoán á, thì ở ờ, tài khoản bình thường á, thì phí thì sau 3 ngày tài bán thì tiền về thì các bạn mới được mua tiếp tuy nhiên các bạn có thể ứng để mua chấp tới cơ hội mới đúng không ạ thì đối với đối với lúc mà điểm đối với cổ phiếu mà có điểm mua nó tốt nó quan trọng hơn rất là nhiều so với chi phí bỏ ra nha mọi người khi các bạn mua cổ phiếu tốt thì sau nếu các bạn đợi sau 3 ngày về thì lúc đó giá nó tăng trần đến 3 phiên là mất 20 20 phần trăm trong khi đó các bạn nếu mua phiên năm nay thì các bạn chỉ mất có 100 ngàn ứng 100 ngàn cộng phí thuế nữa đúng không ạ nếu phí thuế ba phiên cũng bằng nhau và trong khi đó mà các bạn lợi rất là nhiều và đặc biệt nữa là ở VPS thì phí hiện tại nó chỉ là 0,13% rẻ nhất thị trường hiện tại và hiện tại thì VBS đã có chương trình là kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2022 đó, đó là khách hàng mở tài khoản tại VBS thì sẽ được miễn phí giao dịch trong vòng 60 ngày tức là vòng 2 tháng thì chương trình này kéo dài đến tháng 10 thì sẽ kết thúc thì mà anh chị nào có cơ hội ờ, muốn chuyển tài khoản về VBS thì liên hệ với mình để mở tài khoản VBS nha thì phí giao chỉ thấp nhất thị trường hiện tại thì mình theo biết theo mình biết đó, thì ờ, phía của VBank um, của ờ, SSI là đâu đó khoảng 0,23% là đắt gần gấp đôi ấy, gần đôi của VPS thì nếu các bạn giao dịch nhiều đó cũng là một khoản không hề nhỏ đâu nha rồi à, tiếp theo là phần nộp uh, nộp ký quỹ các bạn à, nhấn vào phần nộp tiền ký quỹ thôi nộp tiền ký quỹ này chọn một à, hoặc rút tiền nộp hoặc là rút tiền ký quỹ này các bạn chọn vào nộp tiền ký quỹ thì nó ra đây các bạn nộp vào cái à, nộp bổ sung tiền ký quỹ á đây là bạn này nó nộp 3 à, tỷ vào có thể nộp là 3 tỷ đây thì không mất phí tức là các bạn ở đây trường hợp này bạn này bán bổ sung tiền ký quỹ đây tiếp theo khi mà nộp xong thì bạn có thể vào phần giao dịch uh, lịch sử giao dịch tiền để các bạn kiểm tra lại coi những lần đây là các bạn chuyển tiền ra hay rút tiền vào hay là chuyển tiền trong nội bộ như thế nào các bạn có thể kiểm tra lại coi uh, những lần như vậy mình có chuyện đúng hay không hay là số tiền mình chuyển có đúng hay không và có thắc mắc gì hoặc là khiếu kiện gì mọi người có thể vào phần lịch sử này để kiểm tra chụp lại màn hình để gửi cho đơn vị tư vấn người ta sẽ kiểm tra lại cho mọi người đây đúng không ạ rồi cảm ơn mọi người đã, đã à, theo dõi video ngày hôm nay nha à, mọi người có thắc mắc gì hãy để lại bình luận bên dưới và những comment hoặc là những cần mình làm những video gì về hoặc là giải đáp gì về app ừ, VBS thì cứ liên hệ với mình hiện tại thì VBS đang à, tuyển thêm à, nhân viên tư vấn rồi cộng tác viên thì mà ai có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình để hiện tại khi vào trong đội của mình á, thì các bạn sẽ được training hàng tuần hàng tháng về nghiệp, nghiệp vụ này về cách uh, chốt deal chốt chốt sale rồi um, tư vấn ờ, khách hàng rồi nói chung là hỗ trợ hết mình nhé. trong uh, làm việc ở đây các bạn sẽ có được làm việc trong cái cộng đồng nó được uh, dẫn dắt bởi một, uh, một giám đốc uh, khu phía nam rất là tài giỏi đúng không đi lên từ hai bàn tay trắng và tài sản của anh đấy bây giờ phải tiến bằng tiền trăm tỷ Cảm ơn mọi người nha.